Kỳ Lân Luxury giới thiệu sản phẩm vòng tay vàng nguyên khối đính kim cương chế tác theo tên riêng. Vòng tay vàng nguyên khối đính kim cương là sản phẩm trang sức đắt giá, tinh tế và sang trọng. Đặc biệt, vòng có thể chế tác theo chữ cái tên cá nhân của mỗi người. Với ưu điểm này, vòng tay là món quà tuyệt vời để tặng cho người thân trong những dịp đặc biệt.